Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ à. Hiện tại là Phước à, đang trên đường đi đến thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp à, Do là hôm trước đó, có một bạn đã gửi một đoạn clip ngắn cho Phước về à, hoàn cảnh của một à, cụ bà Và sau khi à, Phước xem được thì à, nhìn thấy à, những hình ảnh đó rất, rất là đáng thương luôn Rồi à, bây giờ Phước sẽ mời cô chú, anh chị mình xem lại cái đoạn clip ngắn đó nha Sáng nay đi chợ, vô tình gặp cụ bán chuối tội nghiệp này. Ở nhà mạnh thì đương bồ mướn, ngày 10 ngàn, còn mệt thì sao chưa, mệt mệt, mệt mệt rồi. Không biết gì? Kiếm. mệt hoài nha nấu nấu cháo được ngồi đó chứ thấy đi lấy ăn không được mệt lắm tôi cũng cho bà tiền nè thôi nhiều đâu nhiều quá tôi không lấy lấy đi đây cho thôi thôi thôi thôi cho bà nhiêu trăm ngàn dữ lắm nhiều quá nhiều tối ngày tôi chưa được làm quả con thuốc uống chứ không dám ăn nghỉ trừ mì hai ngàn ổ bà sáng giờ ăn chưa không ăn được chân á sống Thấy vậy nên mua ít bánh bông lan cho cụ ăn đỡ đói Chúc cho con gặp điều may mắn nha Dạ Ôi xót thương cho hoàn cảnh của cụ Gần cuối đời nhưng không ai phụng dưỡng chăm lo dạ nói chung là tụi em ờ, coi được clip trên mạng thấy bà như vậy á rồi bữa nay dạ, ghé xuống đây không có bệnh gì hết trơn á tính làm từ thiện thôi cho bà tiền dạ dạ tính ghé nhà bà thăm bà đó mà coi hình đi may không về nghèo khổ em ơi đây đây đây bấm vô đứng đứng màn hình lại bấm cái bấm xả xả qua đi đó ờ ờ biết chỉ cưng ha dạ. bà này khổ dữ lắm đây đi lại đằng vàm đó đó dạ. cưng chạy vô chừng khoảng 700 mét có cây cầu xi măng bà đó ờ bà đúng rồi ừ. quẹo vô cầu xi măng tại chị bán bánh mì hàng ngày ngang nhà bà dạ cái bắt đầu quẹo lại có cái chùm nhà mà ngay cái co gì đi qua cái cua dạ. có cái nhà nhỏ xíu nhỏ nhỏ dạ. trời bà chạy thôi mà chú này đây chạy nè cái nhà nhỏ này nè nó, nó dẫn giùm cho nó dạ. dẫn để nó dẫn ra ở dạ. đây dạ. nè chú chạy gặp rắm mà đều vô nó là phải ổng tưởng đâu chết rồi đó cái nhà có chút xíu hoàng trước có cái mã bà có con cháu gì không à con bả mà hồi đó bệnh chết rồi giờ còn dâu còn dâu, dâu hả riêng. dạ còn bà có một mình bả hả dạ dạ à đúng rồi thấy xe bạn đó bữa hổm nói là bà ngồi góc này nè tại quay con nhớ cái có cây dù màu vàng này nè cái nhà nhỏ này nè nhà dạ. nhỏ này đi vô nhỏ nhã này cái sân chỗ đầu cầu xi măng nó cái đi vô chừng vài trăm mét tới cái nhà bà có nhà con dạ nhà ờ, dạ, con còn tận hiệp bà hai cái ngày lần này tôi cũng đồ tôi cũng cho bà hoài hè dạ cả ấy bữa năm mua nhiều thật bà cảm ơn bên ấy hoài luôn vậy đó nghiệp bà lắm mà không có chú đó lại ủng hộ ở đâu ờ, tận thiện đó dạ rồi chú đó có chạy vô có nhà trống á dạ sao có cho chị đợi em đó đi kế nhà nó tôi dạ. bánh bánh mì ngày nào tôi cũng đi gian bả ra á vậy đây bà khổ lắm hả cô khổ bà khổ bà tên là gì ạ không biết tên biết à, bả vậy bà kêu bà bà bà sáu bà sáu sáu bé phải không ờ ừ, bà bé à, phạm thị bé hay trần thị bé gì đó dạ dạ rồi rồi vậy con cảm ơn mấy cô ha con của bà là phạm văn long mà, mà nghèo quá đi bình dương rồi dạ con cảm ơn nhiều hả cô dạ dạ dạ, dạ rồi thôi vậy một lần nữa à, mình chuẩn bị đi vô nhà bà ha cô chú anh chị bà sống một mình một hả chị ờ một mình một đó nhà đó à nhà bà đây hả ờ nhà nhỏ trước đó còn nhà bự là nhà của con dâu chị đó hả ừ dâu mà dâu thứ ba đó bà không đó đó anh hỏi rồi quen à, anh không biết dạ em cảm ơn nhiều hả chị rồi rồi chứ không anh hỏi bà đó đâu biết tại vợ sớm tôi biết dạ rồi em cảm ơn nhiều ha dạ, rồi rồi dạ. rồi, rồi. cũng muốn giúp bà thôi dạ dạ rồi em chào chị ha đây đã tới được ờ, nhà của bà nè cô chú anh chị phía trước cô chú anh chị đây chính là cái căn nhà của bà bà cụ mà bán chuối hôm trước Phước uh, vừa cho cô chú anh chị xem clip đó rồi bây giờ thì Phước uh, sẽ mời cô chú anh chị mình uh, ghé vô mình thăm bà luôn ha dạ con xin phép con ghé con thăm bà luôn ha cô với chú dạ dạ nằm mình lên trong cổng gì đó thôi chứ con út ra mà út đi bạn rồi nhưng mà bà là bà ở đây một mình vậy đó hả ừ, dạ bệnh hoạn này, ngày ờ, có hơi hơi tôi đẩy lên bệnh viện là, là có người lo luôn à dạ thường là lên bệnh viện nếu bà bệnh là ai lo à Viện lo, ai đâu. à dạ làm bệnh viện lo luôn à bệnh viện lo luôn tại có người con út đi làm rồi hả dạ dạ rồi để con vô bà ơi Trời phải đi ờ, lên ờ, cầu thang như vậy đó hả? rồi ơi đây. Dạ. Trường nghèo mà không kết chụp hình chứ dạ. vậy? Hả? Tại bữa hổm con ờ, có thấy được bà, bà đó, bà bán mấy cái chuối ở ngoài chợ đó. Dạ có cậu kia đó, cậu ấy quay được xong rồi người ta đưa cái clip đó cho con xem. Mấy bà kia nói tụi nó tôi đâu có quen nên nữa chú đó chú chụp hình <laughs> vậy đó hả ờ, và cầu chúc em được ngày sức khỏe bà năm nay là nhiêu tuổi rồi cũng bộ rồi mà sao không chết không á trời ơi chết mẹ đó chứ rồi ta tuổi thìn đó chú ơi bà tuổi thìn nữa hả dạ tuổi thìn mà là hàng tám hả tám hàng tám hả ta vậy là 81 rồi trời con cũng tuổi thìn nữa nè sao mấy ngày đi gặp toàn ông ờ, ông bà cụ ờ, toàn tuổi thìn không vậy bên kia thì con gặp bà cụ kia cũng 93 tuổi cũng tuổi thìn Ôi, phải chết mẹ anh đi chứ rồi đi đau hoài mà tay chân nằm mốc đất không cầu chúc cho con được điều may mắn kéo áo xích vô đi bà để vậy nó nó lòi ra lum hết trơn ừ. lên mạng luôn đó lên tiêu quy luôn nghèo muốn chết rồi chú ơi ủa bà gọi đây là bà tự nấu cơm ăn hay sao thầy nấu cơm ăn mà trời mưa dột trơn dột trơn nè trời cái nhà đấy hả đất này là của bà luôn hay sao ạ đất này của bà nội nó tôi ở đậu cái nhà này cũng ở đậu nữa chú ơi ừ, thứ sáu nó cất rồi nó đi bằng mướn là tôi về tôi ở đậu đó ủa còn ờ, cái ờ, khu của mình đồng tháp đây là ở nhà sàn vậy xong đó hả nhà sàn vậy tường dạ nước ờ, cũng ngập mà bây giờ ấy vô bao trên này có cống nữa dạ rồi có cơm nước gì ăn không tự nấu hay sao bà à, bà thứ sáu phải không thứ sáu rồi nấu ăn chua ra hoài gần đây chiều không không có đồ ăn không nấu có người tối kêu ăn cơm nguội trời không có đồ ăn là tối ăn cơm nguội gì đó hả rồi ờ, đó cơm nguội ở nhà nhà trò chim ở đó dạ đây hả cái trò cái trò chim bên đây là để nấu cơm ăn đó hả dột hết trơn nô phật chúc cơ tu gặp đêm may mắn dạ tôi bữa nào tôi cũng đi ngoài ngoài chợ hết trơn á rồi mình bán cái gì ở ngoài hai rau đồ gì bán à có cái gì bán đó hả có rau thì bán rau có chuối bán chuối hả ừ bán chuối mấy vật gì bán không được rồi nói để bán giùm bà già đặng cho nó bán bán giùm cho nó dạ mùng mền chiếu gối đồ chân thấy ở đây là đầy ờ, ở quên đồ đạc nó dạ, bày bộn quá vậy mưa hết trơn rồi chú ơi vậy dụng mưa hết trơn nè ở đây là cái nhà vệ sinh của bà đó hả dạ trời ơi nó cũng tè le hết trơn rồi ờ, ở ngoài mà nó luyện đá vô lũng thiết mà tôi ở đây chứ ở bệnh tôi chết rồi thiết thiết mà với mớp rồi mà luyện vô dạ ngồi bên đây chứ ngồi bển rồi lỗ đầu rồi vậy là buổi sáng thì bà ai cho gì hái rau đem ra ngoài chợ ngoài bán ừ, rồi ra. sáng này có bán không hồi sáng này nhức đầu quá rồi không bán bóc dạ. đất liền lên cho nó cao cao một chút hái rau có gì bán nấy vậy rồi bà có được mấy người con hả bà sáu Ừ, cũng bộ mình kể kể cái như vậy chứ không có nó không có ở nhà nó đi mà mướn mà trơn cứ ở nhà mình rồi bà ở mình nên vậy đó hả dạ trời ơi chú ở đâu rồi chú con ở bên cần thơ á dữ vậy hả dạ Còn qua đây ở đây con à, chạy qua đây rồi sẵn con, con ghé thăm bà luôn nè à, vậy cũng ờ, cảm ơn chú cầu chúc chú được nhiều sức khỏe dạ tôi thấy chụp hình tôi không biết gì tôi không dám ra sợ hả ừ, dạ không biết vụ gì đâu có gì đâu ghé lại thăm bà thôi mà ừ, nhà ừ. cửa bề bộn quá trời luôn ba má cũng khỏe hả con dạ ba má con vẫn khỏe dài hay dễ không phước cần thơ con lên lên lên đi đại lên đi Rồi bữa nay còn gạo gì ăn không? Còn Ở đây lâu lâu có người ta có cho tiền xài không bà Sáu? Lâu lắm rồi có thằng nhỏ Lâu lắm người ta mới cho cái gì nó Bữa đó con thấy trên mạng đó Có cái anh kia cho bạn trăm ngàn đó phải không? Dạ Trăm ngàn mà mừng gúm hết trơn luôn hả? Ừ. Không, không xài chứ để mua thuốc uống Mua thuốc uống hả? À. Bà là bị bệnh gì? nhức đầu với mệt mệt không à dạ con có nghe mấy chị ở ngoài chợ nói là bà cũng mới cho bệnh viện về đó hả dạ là vô chổng đi vô nước biển hay sao bà sáu cho thuốc uống không à dạ <laughs> rồi, rồi sợ chụp hình hả chứ nhà nghèo quá chụp kỳ đâu. hả rồi nó biết có gì không mà sợ đâu có gì đâu chụp lên để con về con à, chia sẻ lên cho các à, cô chú anh chị á à, quý mạnh thường quân ở à, bên trang và kênh của con dạ. để xem được ờ, và hiểu được cái hoàn cảnh của bà coi có ai giúp được gì cho bà thì giúp ngủ tối ngủ đây cái lăn lăn cái rớt ra để cái đèn gì đổ dầu trơn trời ơi rồi tối bà ở đây bà xài ờ, đèn dầu hả đốt dầu cái đèn dầu đó đó hả đèn dầu này nè à, nửa lít thì đấu chừng 10 bữa nửa tháng đặng lu lu thấy đường đi ra đây gái thôi à dạ không có đốt nhiều Cái quạt đổ đây là người ta cho bà đó hả? Dạ. Mấy cái đồ dụng cụ đây nè. Ừ, thì người ta cho nó đó thì không có ngủ nữa đêm của nó nó quay như rù rù rù, rù gãy đó chứ nó không có động nó mà sao nó quay ù ù. Cái nhà ở đây là bà sống được bao nhiêu năm rồi á bà Sáu? Cũng lâu mà cái thằng thứ sáu nó cất dạ. rồi tôi bỏ đi vào mướn rồi tôi đậu rồi tôi ở bên kia ở chỗ chim bên đó của anh đó trời lúc trước là còn ở cái trò chim bên đây nữa hả chứ không phải là ở đây ở đây nữa hả trời cái trò chim bên đây mà hồi xưa ở bên đây nữa chứ không phải là ở trong được trong này nữa hả rồi nhờ cái người con đi làm rồi xong rồi mới để lại cái nhà này trời ơi cái dưới đây gì mà ở cái chòi như cái gì trò chim vậy rồi ngay cái mương vậy luôn hả Ủa anh, còn cái phần đất này ăn trước này là của ai vậy anh? Hồi xưa của, của ông bà đây là. Chẳng hạn như giờ uh, sửa sang rồi cho bà để uh, nó sạch sẽ rồi lại được không ta? Được chứ. Không có tiền ai cũng khổ đâu. Không, ý, ý em hỏi á, là chẳng hạn như uh, có cô chú Mạnh Thường Quân á muốn hỗ ừ. trợ cho bà sửa sang rồi lại làm cái nhà sàn mới cho bà để cho nó sạch sẽ. Ừ cho bà đi á, nó thoải mái á thì như ở đây á nếu mà ở bệnh hoạn quá nằm viện dạ ở đây á như là chủ đất anh trọng tạm thấy nhà ở bên trong đó thì có thể hơn trước này là nó có ảnh hưởng không á không cái này của ông bà dạ nếu mà có được sự hỗ trợ vẫn làm được phải không ạ dạ. dạ thì để em hỏi trước cho nó dễ rồi về rồi nếu mà chẳng hạn như có ai muốn sửa chữa cho bà thì em sẽ quay trở lại và em báo trời ơi giờ mình thấy tội quá trời ừ. <laughs> rồi giờ ở đây là có thèm ăn uống gì không hả bà sáu hả có thèm ăn uống gì không cái gì có thèm ăn uống gì không không có gì hết trơn coi không ý đang nói là bà có thèm ăn uống uống sữa rồi không ăn cháo đồ gì được không ừ, bằng đêm chiều hôm đó bụng không có đồ ăn cái khuya ăn cơm nguội cũng sống mà con ăn cơm nguội vậy đó hả ừ, cơm nguội với muối à. vậy đó vậy đó con đi mần chân à, cầu chúc cô có lòng để được cảm ơn con nhiều sức dạ. khỏe dạ. được nhiều may mắn tao có nào tao con chiều nay không có hái rau hái rau bán thôi đừng cho mình nó già già xấu đúng không <laughs> đâu có gì đâu vậy giờ để tụi con đi ra ngoài à, chợ ngoài tụi con à, coi coi rồi mua cái gì vô để gửi biếu cho bà thôi con đừng đừng mua tốn tiền ăn chứ ăn bằng cơm nó no con đừng ăn gì hết trơn có uống sữa không thì nếu ăn cơm thì phải có gạo chứ rồi mua cá mồi bả đồ hộp để cho bà ăn thôi kia con chi con ơi ăn tốn tiền trời ăn tốn tiền à, sợ hả à, chiều không không có đồ ăn cứ khi ăn câu nguội trời ơi trời trời ơi như kêu con có lòng trước cái điều may mắn vậy ha bà bà bà ở đây đi chút nữa tụi con quay lại còn không nữa thì ra chợ nếu mà hôm đây tối quá thì sáng tụi con quay lại thôi ờ, đừng sáng tôi không có nhà sáng bà đi đâu đi ờ, ra ngoài bán rau ngoài á. mấy giờ bà mới về trưa lắm mới về bán tan chợ hết mới về tan chợ thì tôi con ra ngoài chợ kiếm bà xong rồi chở bà về thôi đừng chở mất chi trúng xăng con đi bộ à. vậy con đi bộ với bà <laughs> chịu không ừ, <laughs> không chịu không chịu hả tao ờ, ngồi ngay chỗ cổng sắt đó con biết rồi biết chỗ bà ngồi rồi ờ. <laughs> Trời ơi. rồi vậy đi ha thôi để con chạy ra ngoài con mua cái gì đó vô để cho cho bà ăn rồi xong rồi uh, sáng mai con quay lại để con đi sạc cái máy cái hả cái máy con hết pin luôn rồi chắc nữa tao đi hái rau rồi không có nhà con vậy đó hả thôi vậy sáng đi ha con ra chợ kiếm bà ha rồi chở bà về rồi xong rồi uh, mua đồ đồ về hoành tráng luôn ừ. tại vì bữa nay là con cũng mới ghé lại thăm bà đi ơi. kiếm nhà hồi từ lúc hồi trưa tới giờ luôn á cái chợ khó kiếm quá trời luôn đi qua cầu mà giờ gặp ngay mấy cầu đang làm á rồi không có đi xe qua được ờ, rồi phải vòng tới vòng lui chú muốn hỏi tôi biết tôi nói bà sáu bán rau đó hả ta biết à bà sáu bán rau phải không ạ ừ <laughs> Thôi, dạ, dạ. nhọc công nó dữ lắm. Nước mắm kìa nước mắm hả ừ. hàng chi thu Quốc thôi rồi về Phước à, xin phép tắt máy cái ha cô chú anh chị máy hết pin này đừng đừng đừng đừng đi vô nọc lòng mày quá sao chụp hình có tốt luôn chấp <laughs> nè đây con gửi bà thêm triệu nè bỏ túi xài con không ấy để để ghi khi sao hả để ghi sao dạ thôi bà nhận dạ, đi cho bà nhận đi cho tụi con vui dạ không có tiền không học bà nhận đi tụi tôi con Trời có duyên qua thăm bà lắm đâu sợ lắm đâu mới sợ mà mà được như vậy có ngày chứ tôi chưa có được ngàn bạc á bởi coi vậy ta không lấy Ôi vậy giờ bà lấy nhiêu nữa bà là bà lấy đi bà lấy bà cất đi bà muốn lấy nhiêu đó bà lấy cất được nhiêu đó bà cất lấy nhiêu đây à lấy 50 ngàn hả ờ Đúng không? đó tới giờ tao mới gặp mày lần này lần đầu tiên à, cô cho nhiều quá không để gì chảy nước mắt mừng được các các đi nhiều lắm nhiều quá vợ mà họ để ý mất không được dạ rồi vậy uh, vậy lấy 50 ngàn theo ý của bà đi ha Còn vậy... 50 ngàn nhiều lắm được rồi đi ra ngoài bán ra ngoài à. mấy giờ bà mới về trưa lắm mới về bán tan chợ hết mới về à. tan chợ thì cô con ra ngoài chợ kiếm bà xong rồi chở bà về thôi đừng chở mất chi trốn xăng con đi bộ à. vậy con đi bộ với bà <laughs> chịu không ừ, <laughs> không chịu không chịu hả tao ờ, ngồi ngay chỗ cổng sắt đó con biết rồi biết chỗ bà ngồi rồi <laughs> rồi vậy đi ha thôi để con chạy ra ngoài con mua cái gì đó vô để cho cho bà ăn rồi xong rồi uh, sáng mai con quay lại để con đi sạc cái máy cái hả cái máy con hết pin luôn rồi chắc nữa tao đi hái rau rồi không có nhà con vậy đó hả thôi vậy sáng đi ha con ra chợ kiếm bà ha rồi chở bà về rồi xong rồi uh, mua đồ đồ về hoành tráng luôn ờ. tại vì bữa nay là con cũng mới ghé lại thăm bà đi kiếm nhà hồi từ lúc hồi trưa tới giờ luôn á cái chợ khó kiếm quá trời luôn đi qua cầu mà giờ gặp ngay mấy cầu đang làm á rồi không có đi xe qua được rồi phải vòng tới vòng lui chú muốn hỏi tôi biết tôi nói bà sáu bán rau đó rồi à, ta biết à. à bà sáu bán rau phải không ạ ừ <laughs> công nó dữ lắm nước mắm kìa nước mắm hả ừ. hàng chi Trung Quốc thôi rồi vậy Phước à, xin phép tắt máy cái ha cô chú anh chị máy hết pin này chấm luôn chấm Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Hiện tại là anh em của Phước đang quay trở lại nhà của cụ bà bán rau, bán chuối, nói chung là bà bán đồ gãy, ai cho gì bán đó. Có bữa thì có cá, người ta cho hai con cá thì ra bán cá. À, bà thì năm nay là cũng 81 à, tuổi rồi. Như à, cái clip trước Phước đã nói và đã đăng chia sẻ thì sau đó thì anh em mình cũng đã à, ở lại đây và đi xác minh thêm một số thông tin về hoàn cảnh của bà và cũng đã đi à, xác minh thêm một số thông tin về hàng xóm của à, của bà ra tới ngoài đầu kinh ngoài luôn thì bây giờ anh em mình à, cũng đang chuẩn bị quay trở lại để mua một số phần quà rồi chuyển cho bà sau đó thì về Cần Thơ <laughs> trở lại mua đồ gửi cho bà Ý, buổi tối của bà cũng có đèn đỡ quá đây phía trước cô chủ anh chị chính là nhà của bà đó phan phan đừng đi đường này vô đi đường kia ghé lại mua đồ gửi cho bà con ở bên cần thơ á dạ dạ. dạ dạ thì bà đang ăn luôn ôi ăn cơm với gì vậy bà cơm với đồ ăn vậy đó hả dạ, dạ. Với cá hả? Ừ. Ăn xong luôn rồi đó hả bà? Ừ, xong rồi đó. Dạ. Để con mở cánh cửa ra con uh, gửi vô cho bà mớ đồ nè để bà dùng, dùng tạm xong rồi tụi con về Cần Thơ. Ừ, cho gì con? Dạ. Ông chợ vô tới đây hả? Dạ. Mua ngoài chợ ngoài á, chỗ mà bà bán á. Ừ. Đây, xích xích vô trong đi bà, con bước vô cái ha. đây ginh lên ờ, một ờ, mạnh đại gì đó bước lên cũng được ăn cơm ngon không hả bữa hả bà bà sáu cảm ơn giờ mới ăn dạ không ngon lành chứ con ơi không ngon lành gì chứ hả dạ có gửi cho bà 10 kg gạo nè với à, một số à, đồ để bà dùng tạm nhiều tiền dữ mà mua chi mà dữ vậy trời ơi có nhiều đâu đây có sữa cho bà uống luôn rồi uh, cá mồi có cơm ăn trừ sữa chi con <laughs> với đây thùng cháo nữa nè <laughs> làm gì nhìn con với ngạc nhiên dữ vậy nè có cá mồi nè nữa mình mở cá mồi ra mình ăn về đâu ngủ con về uh, cần thơ dữ giờ dưới về tới dưới xa vậy hả dạ tính sáng mai ghé bà nhưng mà thôi uh, anh em con đây cũng có một à, bạn bận công việc nên uh, về luôn về trong đêm luôn chắc cũng cỡ khoảng không? dạ 11 12 giờ chắc tới Cần Thơ bà giờ này ăn cơm xong là bà đi ngủ hay sao cũng thức hoài á thức hoài vậy đó hả? Trời ơi, cho chi mà tiểu tiền dữ. Có nhiều đâu, nhiều tiền. Đầu ngày tao chưa được 10 ừ, ngàn bạc bay mua quá trời đồ nhiều à. <laughs> Với đây gửi cho bà thêm à, hồi nãy có gửi bà 100 ngàn á. Có rồi, tao có tiền rồi tao không lấy nữa đâu không lấy nữa đâu con giờ dạ, ở đây con gửi cho bà thêm triệu không. để cho bà bỏ túi rồi ơi, tao đâu biết này nhiều góc không đừng cho không cho con gài gài, gài cái áo lại đi bà để lộ hàng thôi thôi đừng cho tao ờ, quay quay ờ quay quay quay, quay đèn ngay bà cho thấy nè thấy không cô chú anh chị phải tận dụng không tối quá <laughs> mở hai ba cái điện thoại để ờ, bắt láp gì đó không phải cái nữa hả đó là liêm đó cô chú anh chị thấy không còn đây là bạn đại họ là họ, họ mấy bây đây thôi giờ dồn quá trời nè nói chứ con gửi bà thêm một triệu nè để bà bỏ túi đâu không có đâu số ngàn chứ đừng mười ngàn bạc mà con cho nhiều đâu có lấy lấy đi để dùng nữa mình uống thuốc Thôi. mình có bệnh mình có uống thuốc có tiền bỏ túi thôi không không được không được không, không lấy để khi sao rồi khi sao con lên à, lấy giờ cũng nhiều quá không lấy trời ơi mới nãy cho có trăm ngàn mà nhiều vậy trời trăm ngàn ừ, đâu tiền. còn không có tiền cất rồi trăm ngàn cất rồi hả ờ, cất rồi cất lúc gối á thôi đừng có chỉ tôi con cất ở đâu thì bà biết được rồi đút dưới này dễ gì kiếm được <laughs> dễ gì kiếm được trời ơi trời bà đút về con quay trên này thấy rồi nó chơi chứ hồi nó cất chỗ khác đi nè đây con gửi bà thêm triệu nè bỏ túi xài con không ấy để để khi sau hả để khi sau hả đợt sau con qua là còn lâu dữ lắm con mới ghé qua con thăm bà ừ, tao nhiều quá tao không biết cất tiền đi nè cất bỏ túi đi không có cần có tiền à, phước xin lỗi phước tay phước cầm điện thoại tay nên chỉ đưa bà một tay thôi nè đưa bà một tay thì chắc tính đưa bà hai bằng hai tay nè bà cầm giùm con ha không không được nè đại đưa cho bà giùm anh đi đại năn nỉ bà phụ anh đại thôi bà nhận đi để uh, à, nữa mình mua thuốc uống dạ có ờ, nhưng mà hay là có hết sữa đồ đó mình mua sữa mình uống Dạ. mua lần 10 à, dạ bà nhận đi cho bà nhận đi cho tụi con vui dạ không lấy tiền không bà nhận đi tụi tụi con có duyên qua thăm bà lắm đâu sợ lắm đâu mới sợ mà mà được như vậy có ngày chứ tôi chưa có được ngàn bạc á mới cho vậy ta không lấy lấy đi cất giùm con đi con cảm ơn đợt sau nữa rồi con qua rồi uh, sao, tính sau trời đợt sau qua mới lấy hả đợt này không lấy ừ. thôi lấy bữa nay đi đợt sau nữa qua tính tiếp ha à, giữ giùm con đi cho con vui chừng nào mà gặp con cái, kiểu này nó cái quá rồi không được không khắc đấy còn nhiều tiền lắm mà không khắc. đâu còn chúc mấy con được điều may mắn trồng hà hái rồi tao bán ngày khi được 5 ngàn bạc bay cho nhiều quá tao không lấy thôi đừng có khóc giống như xem như tụi con như con cháu đi lâu lâu có dịp rồi qua ghé à, thăm bà tụi con gửi bà tiếp ha à, mừng, mừng lắm ừ, mừng lắm hồi đó giờ mới thấy à. mới thấy hả ra lần này à. lúc đó giờ có cầm được số tiền nhiều vậy chưa hả bà sáu à. lúc đó giờ có cầm được số tiền nhiều vậy chưa đâu có mười ngàn bạn chưa có nữa con không thiệt thì nó là thiệt à vậy đó hả à, cái chỗ ngủ của bà buổi tối nè dân mồng ngủ nhưng mà để tí xíu nữa Phước sẽ nói thêm một số cái vấn đề cho cô chú anh chị hiểu rõ hơn cái này á cất kỹ ha giữ kỹ để dùng mua thuốc uống có dịp nữa con sẽ qua mua con thăm bà ít hàng ba thằng đúc số này nè tối dạ. nằm tại nó đúc cái này nè tối tao nằm tại nó dạ. ngủ giấc thức dậy rồi trời nó mất không dạ đâu có gì nè mười ngàn bạc chưa có dạ con tính cho bà nhiều hơn nữa đó và tính ờ, nhiều ờ, cái vấn đề để giúp bà nhưng mà không được, hả không tao không nhận mấy ghé sao lâu lâu à lâu lâu hả ghé cho chút ít gì được rồi phải không ừ, cho nhiều quá không có nhận ừ không nhận con dạ nhiều tiền quá họ sợ mất hả gì sợ mất không có chỗ cất à. à đúng rồi sợ không có chỗ cho cất phải không người ta thấy không được à con hiểu dạ dạ vậy ha thôi vậy cái này bà giữ đi không, vậy trời trả lại nữa giữ con không giữ con có khi tôi tao mừng mình cho tao mừng nó không lẽ gì treo khóc cái tao hồi đó giờ không có tiền trả lại cho phước nữa nè cô chú quá. anh chị không được không chịu thôi vậy uh, hồi nãy trăm rồi giờ vậy lấy thêm vài trăm nữa đi không không lấy không lấy luôn không lấy luôn quá trời nhiều vậy con. sao sao không lấy nói cho con nghe rồi để đây sợ mất hả giữ đất nó không mất hả ừ, nhiều quá mất mất hả giữ tiền, ừ. giữ hai ba trăm ngàn mất không giữ hai ba trăm ngàn mất không hồi không lấy chậm đầu hết nhiều quá trời nào giờ đâu có tiền lấy đồ ăn thôi phải không à. cho đồ ăn thì được ha à, thôi không không lấy gì chơi con mồ hôi nước mắt luôn mà con ờ, lãnh lương đồ cũng tới tháng mấy có tiền ha bây giờ nhiều tiền quá ta không nhận vậy lấy thêm 500 ngàn nữa đi không không lấy không. thôi lấy đi cho tụi con vui rồi cho tiền đang nỉ luôn á thiệt lấy đi nè ơi, nè hai cha <laughs> trời ơi trời cứ càng cưa rồi lợi quá Mọi vậy giờ bà lấy nhiêu nữa bà là bà lấy đi bà lấy bà cất đi bà muốn lấy nhiêu đó bà lấy cất được nhiêu đó bà cất lấy nhiêu đây à? lấy 50 ngàn hả ừ. lấy thêm tờ nữa đi hai ba tờ nữa đi ờ, cái này 200 ngàn nè đó 200 ngàn biết luôn phải không biết tiền chứ giờ, biết tiền chứ đó bây giờ để, để con con lấy cho bà nha ừ. lấy cho bà nha ờ, lấy cho bà dạ rồi đó, thôi, ờ, thôi, thôi, thôi lấy lại dạ, cho bà đó thôi thôi dạ bà bà nhận đi không cái này bà, bà, bà, rồi bà nhận đi cất đi ha rồi tụi con không lấy lại đâu rồi tụi con giờ tụi con cất cái này cất tiền cái này hai trăm dạ. ba trăm bốn trăm rưỡi là năm trăm ngàn trời ơi trời ơi quá trời rồi Ôi, không được nhiều quá <laughs> để dành mua thuốc uống bà chứ lỡ mình bệnh rồi có tiền đâu mình mua thuốc uống tao mua lần ít ít rồi lần hai ba ngàn ba ngàn mua để dành thôi, cất đi bà không, không được. ủa gọi đây là bà có có tiền của hỗ trợ không người già không có không có luôn ờ, có ờ, hai trăm với bảy chục à là hai trăm bảy ờ, đúng quỷ, rồi quỷ đó nó lạnh trước nó, nó xài chân coi Trời cái trình đâu hay rồi rồi nó xài hết rồi <laughs> vậy là người khác lãnh cho bà luôn rồi xài luôn ừ thôi vậy bà cất cái này đi không, dạ dạ con cũng hiểu được nhiều vấn đề con, trời ơi không được để là mất phải không đó tới giờ tao mới gặp mày lần này lần đầu tiên à, con cho nhiều quá không để gì chảy nước mắt mừng được các các đi nhiều lắm để là mất phải không bà nhiều quá vợ mà họ để ý mất không được dạ rồi vậy uh, vậy lấy 50 ngàn theo ý của bà đi ha năm chục ngàn nhiều lắm được rồi 50 ngàn thì không mất ừ, ờ, 50 ngàn không mất dạ đâu tao đúc ở dưới, dưới, này cái tao ngủ khuya tao thờ còn không á <laughs> trời ơi trời giờ không biết làm sao mà giúp bà nữa bà chắc mua đồ đồ cho bà thôi còn ờ, cái ờ, vấn đề về nhiều vấn đề khác chút xíu nữa Phước sẽ cập nhật sau tại vì ở trong này thì nó cũng Quý không dám nói nhiều nữa Lâu lâu con dạ. nhiều quá lần này quá trời nhiều tổ đồ đạc nhiều tiền lắm rồi con Thôi tao tao mừng đó Dạ Vậy bà mừng, vậy chứ mồ hôi nước mắt của con Lãnh lương cũng cũng tới tháng mới có con Dạ Cho tao nhiều Thôi vậy bà nghỉ ngơi đi ha, tụi con về Cần Thơ ha có dịp nữa con qua thăm bà ha xa lắm hả ở ừ, xa lắm hả dạ cũng Nói xa chứ tao không biết cần nhớ đâu trên con chợ cầu lãnh rồi biết à <laughs> biết chợ cầu lãnh rồi hả ừ Thôi ờ, vậy con xin phép con về Dạ con chào bà ha Chúc con thấy con được điều may mắn nha Dạ Chúc ông bà được nhiều sức khỏe Thấy con được điều may mắn dạ thưa bà tôi thưa bà tụi con về dạ dạ chào bà ha rồi thôi về một lần nữa phước xin à, kính chào cô chú anh chị quý mạnh thường quân à, về hoàn cảnh của bà thì một chút xíu nữa ra khỏi đây phước sẽ nói chuyện sau rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye bà ha hai bà sáu dạ thứ bà tôi con về gán với sức khỏe ha ờ, cầu chúc con được điều may mắn Nam Mô Di Đà Phật nha con Dạ dạ dạ rồi con chào bà Nhớ ừ, ừ, ừ. niệm Phật nhiều nha bà Về Rồi con xin phép bà con gì Dạ xin phép bà luôn ha Dạ dạ Chúc con gặp về mấy con gặp đẹp may mắn nha Dạ cất cái này để dùng xài đi ha bà Thường xuyên niệm Phật hả bà Chúc ông bà dạ. nhiều sức khỏe nha Dạ dạ Rồi con chào bà Thank cái dơ từ cầu nó nó làm hỏng cho té đụng mèo trong khu muốn chết rồi đần à. đó đó trời ơi nè và bước xuống này khó khăn chết rồi thôi về mèo trong khu gì tao nó trừ gãy cổ rồi mà sao còn sống á dạ nhưng mà tội quá thôi con về nha bà giữ em sức khỏe ha dạ dạ ông bà cũng nhiều sức khỏe Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn ạ. À. Quay trở lại với à, hoàn cảnh của cụ bà bán chuối. Thì hôm nay Phước à, ghé qua đây thăm bà ở bên à, Cao Lãnh Đồng Tháp để hỗ trợ cho bà làm lại cái căn ờ, nhà sàn này cho bà nè vì cái căn nhà của bà nó siêu quẹo hết trơn rồi mấy cây cột nó cũng hư rồi không biết còn xài được không nữa để chút xíu nữa Phước sẽ ờ, đi qua nhờ mấy cái ờ, hàng xóm ở đây á họ hỏi dùm để coi có người ta làm không thuê người ta làm hết tất cả chứ giờ ở bên đây xa quá anh em bên đội cũng không có qua làm được đây là cái bếp của bà nè còn như ở cái clip trước Phước có nói á <laughs> cái chòi đó là hồi xưa của bà ở đó rồi bây giờ mình sẽ vào thăm bà luôn ha buổi trưa giờ bà đang nằm ngủ trời ơi ở trần nữa kìa bà ơi bà sáu ơi gì <laughs> đó hả nực hả bà áo vô đi bà sọt cái áo vô con đi ha để nó lộ hàng trời ơi che cái áo lại giùm con ha bữa nay không có đi bán sao bà che ừ. lại che lại che cái ngực lại kìa che cái ngực lại á rồi chưa gài con mấy cái nút áo lại ha rồi xong để con bước lên rồi. chúc chú anh khỏe. Trời ơi, nhớ con không? buổi tối đó ghé thăm bà, buổi sáng rồi ghé thăm buổi tối nữa đó. Ờ, Đây là cô chú anh chị. Ủa mình không có cái quạt sao bà? Để đi à, đợt này xong rồi tụi con mua quạt cho bà, cất lại cái nhà cho bà luôn đó. Dạ. Mừng không? Mừng chứ, mừng lắm mà. Mừng chảy nước mắt hả chú ơi. Mừng dữ lắm đợt này là qua giúp bà sửa sang lại cái nhà sàn này cho bà nè dạ, rồi làm cầu thang cho bà đi lên cho nó khỏe dạ, thế sao con ở đậu nhà thứ sáu dạ nhà tôi vẫn nó trời chim nó dạ rồi buổi trưa giờ ăn cơm cho bà sáu sao sáng giờ không có ăn ăn ăn đồ mắm ruốc đồ chấm ăn vậy không có ăn ăn mắm ruốc hả ừ, mắm ruốc ăn kho rồi cái này cái gì vậy trời ơi vậy mà ăn được á hả em ở đâu đâu con ở Cần Thơ hồi bữa con qua con thăm bà lần buổi tối đó nhớ không trời chắc quên rồi nè trời ơi ăn với mấy con khô à ừ, ừ, nó bốc mùi luôn trời cơm nguội luôn á trời sao nguội ngắt vậy khô queo vậy bà sao dạ. không có hâm lại sao ủa rồi mình đây có điện mà không có chịu uh, xài quạt hay sao hay là không có tiền mua cây quạt không, có tiền quạt hết chứ dạ con quỷ nhậu nó quậy rồi ba hồi tắt ba hồi trái tôi đốt vào dầu lửa không á à. dạ thôi đi để đi đợt này cứ an tâm ha chút xíu nữa con qua con hỏi ở đây đất này là mình ở đậu nhưng mà bữa hổm con có nói chuyện là người ta có cho cất phải không dạ. cho sửa sang rồi lại phải không dạ. con này nó rất kiên trân chú không có sạch giờ nào á, dạ không nước chân trơn đây để con nè, cô chú anh chị sàn nhà đồ của bà mục hết rồi cái phần nhà vệ sinh này ở đây thì uh, chừng nữa sẽ dừng đồ lợi nhưng mà vẫn làm là thông thoáng cho bà để coi mấy cây này này là chắc không biết ờ, có xài được không nữa để chút xíu nữa Phước đi ờ, hỏi ờ, mấy cái anh thợ ở đây á có người ta thuê người ta cho người ta làm thử coi là giá là bao nhiêu tiền thì phải tháo dỡ mấy cái này ra nữa rồi đi lên đi xuống nó té hả bà đây này lòi ra nè che lại che lại che lại che lại che lại lòi ra rồi té hả bà kéo ờ, chặt ờ, cái cái chặt giò cái hẩm nó cao đó chặt cái ghế à. đừng có la con ơi đừng có la con đừng có la cho chú nói chuyện tí xíu trời ơi bé nó bị bệnh luôn hả chị nhìn cái mặt á à đi chúc chú cho bánh bé bị bệnh chắc đau quá hả chị mấy tuổi rồi con của chị luôn hả chị có mấy người con mà bị bệnh rồi là này này là con út trời ơi để đi nữa chú ghé lại chú mua bánh cho ăn nhà gần đây luôn không chị dạ nhà tình thương mình bển cất là bao nhiêu tiền chứ biết không à, dạ dạ để chút xíu nữa em hỏi ha ở đây là cũng có người có thợ được phải không có thợ cất được phải không dạ dạ rồi chị là cái gì của bà chị dạ, sớm hả ở sớm hả dạ, dạ rồi để đi hồi nữa em à, dẫn bé về bển đi chị để cho nhiều khi bé la um sùm á em nói chuyện không được <laughs> rồi sáng này có đi ờ, bán không bà có bữa nào khỏe hái rau quá bữa nay là bán được nhiêu tiền bữa mười ngàn năm ngàn không chừng dạ rồi, hồi bữa bữa con cho tiền á còn còn tiền xài không được người ta thấy già người ta mua chứ trẻ nó ta không mua nó tôi có đồ ăn nhóc mà tôi mua giùm bà già bữa nào đi ra ý con hỏi là bữa hổm con cho tiền bà đó là bà còn à, tiền xài không á không đau mua thuốc uống không chứ không vậy đó hả à. mua thuốc ừ, đau bụng nhức đầu tôi không có dám ăn gì trơn còn hậu đó mình có cho dưa leo đem về luộc cánh thương nực kiều quá trời nực giờ nếu mà cất nhà là bà sẽ đi qua đâu bà ở cất nhà thì nhà này tôi bỏ tôi qua chợ chim tôi ở trời cái chợ chim đó sao ở được nó đâu có chỗ ngủ đâu có có có chồng không à trời giờ vậy bà ngủ đâu giờ ta bà có đây bà có ngủ nhờ được ai không thì nó về thì cũng ngủ vậy luôn quả chứ có trà trại có dừa cái mùng mà cái chổng nào đâu đâu bà chỉ con ơi có cái chổng bên đó cái chổng nào đâu ta để con coi xong thấy không thấy có cái chổng nào hết trơn không có cái chổng trời trời cái chổng đó đó hả đó cô chú anh chị không biết chổng có chổng lại chổng có cái giường hả có có cái chổng bà ra ngủ nhờ nhà con của bà sau này được không dạ. thấy ngủ đó nguy hiểm quá à. dạ thấy ngủ đó nguy hiểm quá bà ra ngủ nhờ nhà con bà được không bà ra ngủ nhờ nhà con bà được không ngủ đó nguy hiểm quá à thôi kệ nó về thì trả cho nó trả à, cái gì cháu đó trả cái chồng đó đó hả ừ ờ, cái nhà đó tôi che tôi ở ở ở đậu còn cái này nè thứ sáu nó cất nè tôi ở đậu chỗ này. ở đây bao năm rồi bà sáu cũng lâu rồi nó <laughs> vậy cái nhà không con gì chứ nó dọ gì đâu mà nó rách nát hết trơn rồi thôi để đi dạ. để con đi ờ, đi kiếm ờ, thợ xong rồi thì, ờ, con báo người ta dẫn người ta vô rồi sẽ tiến hành sửa sang cho bà dạ. đợt này là con qua đây con ở đây cả tuần lễ lần chừng nào xong nhà bà con mới về tại vì con ở bên cần thơ qua đây nó hơi xa dạ, dạ. À, cầu chúc chú được điều may mắn con đi với thằng <laughs> em với tài trời Ờ, bằng đi mà ngủ quần áo được con chuột rang nó vô trong mùng gạo để đây nó chung vô đập vết cái mùng mà trơn ngủ trần sáng đêm mà rồi mấy ngày à, là sức khỏe làm sao rồi bà Hả? sức khỏe làm sao ổn không mệt mệt trời ơi xỉn chứ mệt mệt trời à, bà bị xỉn nữa hả dạ xỉn hả mệt rồi ra máy mua mua cái ra mới vợ mũi nó vô có ngủ cần sáng đêm dạ. ngủ cho cho cái nguồn nguồn hết sức nguồn chảy nó quá à có cái nguồn nguồn ngủ cần ngủ dữ lắm có gì chuối sao hẹo quá trời ngủ nữa để nữa xong cái nhà đó con mua quà mùng mền chiếu gói rồi ba cái nào mình xài được thì mình xài còn không được mình bỏ mà con nghĩ cái nhà bà ở đây là chắc không còn xài được cái gì hết trơn rồi để con mua lại tất cả mới hết có quạt luôn cho bà cất nhà xong lên nữa là về sau là bà khỏe rồi ổn rồi uh, cho bà nhín nhín tiền lại tại vì bà cũng đâu có dám để tiền cho mình nhiều phải không dạ. có tiền trời phải cho tiền nó mười ngàn cái để dành mua thuốc uống vậy bữa hổm sao con cho tiền nhiều không lấy lấy sợ nữa mình mình, mình trả nợ trả chứ trả không nổi không dám lấy dạ chứ, cho thì mừng lắm chứ mà lấy rồi mình chết thì xuống chứ trả không nổi còn sợ nước tương chấm cô không có chợ đi mua món thuốc rồi về chấm với rau ăn vậy là nguyên ngày buổi sáng thì ra chợ trưa chiều tối về là nằm ở nhà rồi ăn cơm với rau đồ vậy thôi đó hả à, cô chú anh chị thấy có cái gì đâu mấy uh, trái dưa mấy uh, mấy trái dưa leo rồi đậu ừ. vậy đó à, có cuộc sống có gì thôi rồi thôi vậy quyết định vậy ha con đi kiếm thợ ha xong rồi con uh, nhờ người ta vô cất nhà cho bà nha dạ tôi mừng dữ lắm á cái này là tiền của mạnh thường quân gửi con hỗ trợ căn nhà cho bà dạ. và mua đồ đồ này nọ dạ. nói tôi mừng quá à. bà gửi lời cảm ơn mọi người không dạ mừng lắm chứ mừng hết nói được luôn hả mừng nói không nói được được à. mừng à rồi thôi giờ một lần nữa phước xin kính chào cô chú con quý anh chị quý mạnh thường quân ha hơi nó vô chặt con chuột ngồi cái cái đầu gáy lên nó gít ở mùng trơn ngủ thần hai đêm trời tội quá cô chú anh chị rồi bắt đầu hãy đón xem các ờ, clip tiếp theo khi mà Phước ờ, sẽ tiến hành khởi công sửa sang nhà cho bà. Rồi bữa nay còn tiền không chứ? Quên nữa, còn tiền không? Đây con gửi lại mớ tiền nè để cho bà họ mua đồ gì ăn. để em đi mua đồ ăn đi. Thôi để con đi ra chợ đi, con coi con mua cái gì đó, rồi chút nữa con ghé vô con đưa cho bà, chứ giờ ờ, đưa cho bà bà không dám mua nữa. Trời ơi, tối ngày cứ hái rau luộc chấm nước tương ăn hoài luôn á rồi vậy ha dạ, rồi, bye bye và, hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ hủ đừng làm trao đó mới có đêm còn hai đêm nữa à, giàu lô hủ dạ sao ạ à đây cái đây tà hủ hả đêm nay nó hai đêm ba đêm cứ giàu hủ rồi mua về rồi đầu để phơi hả để vậy đó hả dạ. ủ hả bà dạ ủ hả đậu hũ qua đây cứ làm cho hủ cái đường để rượu cái đường vô mất đường à là làm trao á hả ừ làm trao á trời vậy con mới biết luôn á <laughs> vậy ừ. nữa chỉ con làm nha nữa chỉ con làm dạ, trao anh dạ, dạ. nha hơn thầy chú ơi đơn về sắt hai một đôi đi đêm nay nè dạ. đôi tay đêm rồi là mình mua tàu hủ gì bà à, mấy đồ hũ vuông vuông đó rồi đời đó rồi cái đây về để tôi dạy người ta bằng tư nhiều lắm rồi rồi để sao phơi ờ, phơi nắng hay là phơi trong mát không phơi nắng ủ vậy đó hai đêm cứ nó thơm mùi ờ, trâu rồi rồi sao nữa rồi dạ gây gây đừng quán quán mát đậu chết rồi sao nữa tiếp tục sao nữa chỉ con tiếp nè sao nữa rồi ủ hai đêm rồi sao nữa bỏ gì vô hai hai hai đêm có nó thơm có mùi mốc đó, rồi sao? qua đêm cái để vô keo để vô keo rồi cất vậy lớp vậy một lớp vậy lớp rượu rồi trao đó để lớp lớp rồi đầy hũ rồi làm ăn bỏ miếng đường vô ừ, đường. rồi miếng gì nữa ừ, đường để ờ, đừng để khô để khô mốt để đường đường, đường rượu vô ngập vô rồi đó à bỏ rượu vô nữa hả à. Dạ mới biết luôn Vậy ờ tôi à, vậy đợt này con ở đây là con học được cái uh, cái trao của bà luôn rồi đó <laughs> rồi thôi vậy phước uh, xin uh, kính chào cô chú anh chị quý mạnh thường quân ha hẹn gặp lại ở clip sau bây giờ phước sẽ đi kiếm đồi thợ vào để xem căn nhà của bà và chuẩn bị tháo dỡ rồi làm không đợt này an tâm đi bà đợt này là sẽ không có gãy cổ nữa đâu đợt này là ngon lành rồi sẽ làm cho bà cầu thang đi lên bự nó làm không có cái chặt giờ cái Ừ, lộn dạ. mèo về chứ trời ơi ta chết rồi bữa ngồi nằm tàn nước thuốc mà chưa tỉnh mọi người, nó chắc chết chưa rồi bye bye và hẹn gặp dạ, lại không có ai hay ở mình tôi tôi đau Thank you. anh chị và các bạn ạ trở à, lại với à, hoàn cảnh của à, cụ bà bán chuối thì hôm nay cái nhà của bà cũng đã được tháo dỡ xong rồi nhưng mà cái này là phải thuê người nữa cô chú anh chị chứ không không có thể nào mà dỡ được quá trời nhiều nói chung là đồ toàn là linh tinh không à của bà nè dời ra gần mấy cái bã để mà chắc có lẽ là phải bỏ hết quá hồi sáng là mấy cô nào tháo dở vậy ta dạ. chị á hả à, à, còn không tôi biểu thôi tôi tới mốt mà bỏ ba này đi con mua mới cho bà không chịu là không chịu đó nhưng mà chắc xong đợt này là phải tháo dở phải uh, gì nè phải bỏ hết rồi à. chứ đâu để đợt này không cất nhà xong á em ở đây rồi uh, cất xong rồi mua mấy cái đồ mới cho bà ờ ấy đi rồi mua đi hổm ờ, hổm tôi biểu thôi cái bút bà bỏ ba này đi con mua mới cho bà dạ. nấu ăn mự để dơ giấy rồi bà đau rồi tôi thôi chát của tôi để cho tôi giùm anh nói vậy đó rồi thôi dạ. rồi đâu có dám đâu có dám lấy dục rồi phải chữ chết luôn á dạ chữ cái nào bà đồng ý thì, thì thôi còn bà không đồng ý là bà la dữ lắm đó bà, bà la nó dễ tử rồi mất công đó Rồi, hôm qua là dở ờ, vô nói chuyện với bà là hỏi bà có chịu ờ, sửa nhà không bà nói bà chịu chịu hả chịu Anh chịu hả? mới ờ, làm chứ bà không chịu sao dám làm rồi đợi xíu mới chú tiếp chiếu à vậy là sáng là anh à, sáng à, anh gỡ nữa đó hả à. dạ còn đây chính là cái chổng mà hồi xưa bà ở trong cái chòi này nè đó mình tháo cái này luôn đi đúng rồi đó không đâu tại vì giờ ờ, giờ về rồi nếu không còn nữa thì thôi chịu chứ sao giờ chứ nếu mà để nữa cất cái này xong bà chui vô đây bà ở nữa đó nó cũng như không nữa à cái này là xin miếng lửa là châm vô cái là nó cháy ờ, rụi chung dạ. à, à <laughs> không được đâu đây nó về dưới nước của đứa con rồi chạy lên thì tiếp cái đó ừ, tiếp cái này dạ vậy mấy mấy mấy cô tháo con đó ha ừ. rồi rồi rồi tháo cái đó luôn rồi tháo luôn đi để để đi ba bà chui vô đó bà ở nữa thì dạ Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn à. Trở lại với à, hoàn cảnh của cụ bà bán chuối Thì như ở clip trước Phước à, cũng đã à, nói rồi đó Sẽ sửa sang và cất lại cái căn nhà của bà Tuy nhiên cái phần móng á, nó đã bị hư hết rồi Cái phần mấy cái cột dựng á cô chú anh chị Bởi vậy phải làm luôn Đây bây giờ thì Phước sẽ bước qua bển ha À quên nữa, ở cái chổng của bà ở đây cũng tháo ra luôn rồi Tháo sạch hết để sợ chừng nữa cất xong cái nhà đó đó rồi bà à, nhiều khi không chịu ở rồi mò về đây ở nữa nên phải cất lại luôn các bạn nhé giờ mình sẽ đi qua bên đây ha mình đi hướng này mình vô à, và nhiều cô chú anh chị á, cũng à, thắc mắc như thế này à, nếu mà cất cái nhà này xong á thì sợ à, con của bà về ở thì khi đó bà lại à, phải qua cái à, cái chổng bên đây ở nữa nè thì khi đó lại tội cho bà nữa nên cũng đã nhờ người tháo bên đây luôn rồi thì tất nhiên lần nữa bà không thể nào mà qua ở được nữa đây là chủng nước không à đây khó đi lắm cô chú anh chị đó nước không à đây mình làm mình đổ uh, mấy cái uh, cây cột á và dựng sắt lên cho nó chắc cho bà sau nữa làm cầu thang bự hơn cho bà đi vô đây là cánh cửa nè nữa cầu thang sẽ có tay vịn cho bà bởi vì cũng an tâm cái nhà vệ sinh thì vẫn giữ y cũ cho bà cái này mới xong cái sườn à đó rồi dựng lên cho nó sạch sẽ ở đây nó có nước luôn rồi có nước có điện đầy đủ cho bà rồi Dạ, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn à. Trở lại với ờ, hoàn cảnh của cụ bà bán chuối à, Bà Sáu Bé Thì ờ, như ờ, các clip trước Phước đã nói rồi đó Bây giờ thì anh em cũng đã làm xong được tới đây rồi Và tất cả này thì phải thuê ở ngoài làm hết Chứ đợt này anh em mình không có qua bên đây Đặc biệt là tháo luôn cái chổng của bà bên đây nè Để chừng nữa nhiều khi bà không ở rồi bà lại chạy qua bên đây ở nữa và Phước sẽ cập nhật thêm ờ, như thế này để cho cô chú anh chị mình hiểu thêm ha à, thật ra là nhà nước đã cấp cho bà Sáu một cái nhà rồi đây Phước sẽ chỉ cô chú anh chị luôn ha Phước phóng to lên đó cái nhà tường đó đó trước mặt cô chú anh chị đó mép đó đó chính là cái căn nhà mà nhà nước ờ, đã cấp cho bà tuy nhiên á, là sau đó cái người con thứ sáu của bà về ở vì cái căn nhà sàn hồi trước ở đây chính là cái căn nhà của ờ, con bà bà thì ở ngoài cái chổng rồi con bà thì ở đây sau đó nhà nước mới cấp cái nhà tường ở trong đó rồi con bà mới ờ, về cái nhà tường đó ở và nhường lại cái nhà này cho bà và bỏ cái chổng đó đó là một câu chuyện như thế à, và nhiều cô chú anh chị cũng đặt cái vấn đề như thế này sợ là sau khi mà cất cái nhà xong cho bà thì con bà sẽ về đây ở rồi bà sẽ trở về chổng nên Phước sẽ bỏ luôn cái chổng tháo dỡ luôn và tất cả các uh, sự tháo dỡ này đều phải mướn hết trơn đó cô chú anh chị tại vì bên uh, xây dựng người ta không có uh, nhận tháo dỡ người ta chỉ là nhận cái khoảng đất trống thôi Phước cũng không hiểu làm sao nữa thì thôi mướn thì mình mướn thôi chứ có gì đâu miễn sao là làm cho bà tốt được rồi vì uh, Phước cũng không có thời gian nhiều Phước phải ở bên đây tới năm uh, sáu ngày lần để cho xong hết tất cả rồi còn phải mua đồ cho bà nữa nên bởi giờ cô chú anh chị cũng đừng có lo ha à, với Phước sẽ cập nhật thêm là con của bà đã đi làm xa rồi rồi nếu có về thì cũng ở cái nhà tường bên đó thôi còn bà ở đây thì chắc chắn là sẽ ở cố định rồi rồi bây giờ Phước sẽ cập nhật chi tiết từng phần ha Trời thì đang mưa nữa cô chú anh chị Bởi vậy à, Phước à, sẽ review tranh thủ Đây là cái à, sàn nước Để chừng nữa cho bà giặt vũ đồ này nọ Còn cái đây cái cửa lớn, cửa cái của bà Thì sẽ làm một cái bậc cầu thang ở đây Và hai bên thì sẽ có tay vịn Thì ở clip sau cô chú anh chị xem khi hoàn chỉnh nhà sẽ rõ à Do là cái cái sàn của bà mấy cái cột cũ cô chú anh chị nó bị hư hết rồi bởi vậy phải ờ, làm tất cả bằng sắt hết đây rồi ờ, đổ cột luôn để cho nó chắc có cửa sau cho bà luôn và cái nhà vệ sinh thì anh em cũng đã làm xong tới phần đây rồi đó dựng lại xung quanh ngày mai sẽ bắn ton rồi vô dán cái này có đường nước đi cho bà luôn rồi nè nhà vệ sinh thì có sẵn đây chỉ cần lợp đồ lại này thôi cho nó ờ, sạch sẽ và mát lại đây hôm nay thì cũng đã làm xong được cái phần nền Rồi thôi Phước sẽ ờ, cập nhật tới đây thôi Chào cô chú, anh chị và các bạn ha Hẹn gặp lại ở clip sau Bye bye và hẹn gặp lại Mưa rồi Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn à. Trở lại ờ, hoàn cảnh của cụ bà bán chuối Và hôm nay thì Phước cũng ghé lại đây để cập nhật tiếp cái tiến độ nhà của bà Đây, để Phước cho cô chú, anh chị mình xem rõ hơn ha Nó cũng sắp thành phẩm rồi, chắc ngày mai nữa là xong rồi đó Và thì anh em của mình sẽ trở về Cần Thơ Ở bên đây cũng 4 năm bữa nay rồi thì nữa sẽ làm một cái cầu thang của đây cho bà nè chỗ này sẽ làm cái cầu thang đây nè Ủa, chắc cái cầu thang mình đây quá không phải cái cầu này là cầu thang của mấy anh đó bác nhưng mà làm cái bản bự á này đang chấm hàng cửa sổ thêm lớp cách nhiệt cho bà luôn á nè cô chú anh chị để cho nó đừng có nóng cái dách bên đây cũng vậy còn cái này là cái cánh cửa của bà nữa về sau đây là cái phần nhà vệ sinh bên đây thì ngày mai sẽ làm thêm một cái uh, cánh cửa sổ nữa để cho nó thoáng mát ở trên đó cái mặt cáo ở trên đó rồi thì ngày mai ờ, Phước sẽ ờ, quay trở lại đây ờ, cập nhật thêm một lần nữa chắc ngày mai xong rồi ở dưới này sẽ chảy thêm một cái nói chung là tấm bằng như cao su hay gì đó mà nhìn nó sạch lắm bà thì hiện tại đã qua nhà cháu của bà ở rồi ngày mai chừng nào xong thì sẽ dọn về rồi Phước cũng ghé lại rồi mua thêm tất cả các dụng cụ cần thiết ở trong nhà cho bà luôn vì giờ nhà bà cũng không có đồ đạc không còn gì để xài được hết chứ rồi ha trước hẹn lại cô chú anh chị vào ngày mai ha khi mà đã hoàn thành ủa mấy cô ơi mấy cô mấy chú ơi con uh, xin phép để uh, để hồi nữa con làm cho cô qua chia vui con quay là dính hết đó nghe không thì đó có con sợ mấy cô hồi nữa rồi mấy cô ờ, lên hình rồi có sao không mừng cho bà rồi dạ mời đi đồ mấy không rồi bỏ đồ cũ đi sao đi con sửa nhà cho bà xong rồi đó đi về bển ha bắt đầu về sau mình có nhà mới mình ở rồi nha bà bà mà không ở bển là con buồn lắm á nhớ mặt con không nhớ không ghé thăm bà mấy lần rồi đó ừ. bà sáu ừ. đi gì con nè đây là cô chú anh chị chính là cái căn nhà hồi xưa mà à, bên à, địa phương hỗ trợ cất cho bà sau đó con bà về ở rồi bà thấy vậy bà qua bên bển bà ở à. rồi giờ thì à, mình sẽ sửa sang lại bên kia nhà bên đây thì nữa an tâm bà không tới về được ạ dạ <laughs> đi cứ để đồ đại đi đi đâu có nữa là bên bển có đồ mới hết trơn rồi con nè trời ơi đi đi thì đó bà đi chung với con luôn nè đi biết sao mà bà ở đây xung quanh sớm kêu bà không được có phước qua kêu bà thì bà mới ờ, chịu đi thôi chịu đi <laughs> <laughs> đi đường hướng này nè bà cô mấy chú ơi con ờ, xin phép ra giùm con cái đi để con chất đồ cho bà hả mới không mà đẹp lắm quá trời là chị cháu ơi quay tô cơm má ơi cậu quay tô quay tô cơm <laughs> quay tô cơm sợ quay mất ở tô cơm đó luôn chưa quá lên nhà đi uh, gửi dây chân cái lên nhà nè bà cái cầu thang nó coi bước thử coi được không á ờ. Rồi ginh đồ đồ lên Dạ mấy cái này đây bỏ chân đi ha Giờ mình lên mình ở nhà mới rồi đi Đi theo con nè lên trên Ngại nữa ở nhà Đó mình rửa chân rồi mình đi lên trên Đi lên đi cưng cưng lên đi Đây nè đây nè đây nè bà Sáu Vào nước đây nè Sau lưng sau lưng Sau lưng đây nè Mình rửa vô vô nước vô Dạ mình dặn ra là mình xài thực thể xuống thôi thôi thôi đừng có xài dưới nữa nè dặn ra đi chỉ nè dặn dặn cái dồi này ra nè đó nhiều quá hao nước hay gì bà rồi dặn lại đó rồi mình đi lên trên đi bà lên lên lên trên nhà bà đi này nhà bà mà rồi bước lên này là lên dễ đó cầu thang này nó ờ, bật nó bự luôn mà dạ phước ờ, cần thơ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn ạ thì ờ, sau bao ngày cũng gần 6 ngày 5 ngày rưỡi chứ thì cuối cùng cái căn nhà của bà cũng đã xong và hoàn thành rồi liêm gài nút áo là dùm bà dùm anh đi liêm không lại dạ, bà lỗ hàng lỗ hàng liêm gài đây thì anh em mình cũng đã ờ, mua hết tất cả các ờ, vật dụng trong nhà cho bà tất cả đều mới hết có bàn có tủ luôn rồi niệm luôn ở đây là có đồ mới chân nào nè mở cái niệm ra cho bà luôn đi ờ, lên, ghim cây quạt vô trước đi có ổ điện bên đây nè đây là cái công tắc đèn đi đèn cho bà luôn rồi qua đây ngồi nè bà qua đây ngồi đi đi ờ, đó giờ là khỏe đó nè xích qua đây ngồi nè cho nó mát nè liêm mở mấy cái này ra liêm ổ điện nè nè à có mua kệ mua này nọ cho bà, chén cõi xài chén cũ nữa xài đồ mới cho nha nồi đồ mới luôn kìa nồi tôi đồ nồi mà cũ nhiều lắm chú ơi mà chắc ngáo tết không giờ mình xài đồ mới thôi có mua cái ấm cho bà luôn kìa nè nè đi xích xích vô đây nè bà nè cái ấm nước mới nè để nữa bà nấu nước cái chảo cho bà luôn nè với lại có ờ, bình thủy nữa mất tiêu rồi không ở đây con có mua cái bình thủy mới nữa cái bình thủy mới quan trọng cái còn bể mất rồi đây có cái bình thủy mới với bà luôn bà đi à. chén nữa nè đất nhà im rồi nha con cháu giúp cho bà đó cái này là của mạnh thường quân giúp cho bà đó bởi vì về sau rồi à, đỡ cực khổ rồi đó nè có nồi cơm điện luôn với lại à, cái ấm đó nè cái bình thủy cho bà luôn nè khỏi nó đó cái bình thủy mình nấu nước này xong mình đổ vô đây nè bà nồi cơm điện luôn nồi cơm điện quạt cho bà mát nè bà đứng đứng lên đây cái tủ này để dừng nữa cho bà à, bỏ quần áo nè nè bà bà không không đâu có giờ đâu có đồ dâm dờ mà nè đây cái này con mua tới mấy cái lận tới ba cái lần đó liêm còn cái nữa coi ở đâu nè bà đồ dặm dò nè có mua dặm dò cho bà mà đó dặm dò mở luôn mà mở luôn đi này thì chắc ờ, phải phước ờ, sắp xếp lại để cho nó ờ, gọn lại cho bà chứ giờ quá trời rồi 来，我们的干 nè này cái tủ này mà để có xếp quần áo bỏ vô nha bà nghe bà út không có đồ gì chú ơi nè nhỏ nè cho mình chợ rồi nè đây còn miếng nè liêm nè đây miếng à, chải vàng nữa ủa anh miếng hơi à, vậy giấy hấp giòn em gắp cái à, này vô sắp sách lên cho bà luôn nè lên đây ngồi đi bà dạ bà chắc do thiếu ăn á nó mới uh, đau hoài á đau hoài quá bận bọt giờ mới ăn cơm chứ giờ này mới hay ăn cơm vậy cái lợi tôi mới nhắc mày mà ăn cơm vậy cái này cái chân dưới không ta cái này là cái tôm đó đó ôi chồng nó xô này đựng gạo luôn là bà bóc luôn nè giờ nó có giờ con không biết sắp sao nữa có đồ uh, nhắc nồi cho bà luôn ca luôn chổi bếp nhỏ luôn đũa luôn hai cái ly để uống sữa nè chung là đầy đủ hết khán giải nữa bên đây là xà bông dụng giờ này dọn dẹp sao mà cho nó gọn trời mấy mặt sữa riêng ờ, nữa nè bánh bèo nữa có cái máy quay phim chứ không có bay lên nhạc rồi dạ chuyện có máy quay phim chứ không có bay lên sách lại không có cô dẹp phụ thì con cũng được đó sao mà vậy cô dọn dẹp phụ thì con cũng được mà giờ hai thằng trai không biết làm sao nữa cái nào chất nào cho gọn cho bà giùm con à, đầy đủ hết trơn rồi này à, quần áo luôn quần áo mới áo khoác nè bà có mền luôn đó nè mấy bộ quần áo mới nè vâng cái khăn nữa với cái áo ấm đây là cái mền nữa nè nè của anh nè ba cái đó giờ tấm ga hả dạ. ga con ga con cho chảy tấm ga lên con tức quá trời cái xô ờ, cái xô đó để ờ, để gạo luôn á đổ ờ, à, quên bỏ nguyên cái đó vô luôn cũng được không ta rồi mở cái bị ra thôi à, bể bể bể còn đây là cái nhà vệ sinh của bà đây nó thông ra màn kéo qua thôi đó thì có cái cửa sổ cho bà nữa có đèn luôn nó có cái nắp luôn cái thùng gạo nó có cái nắp đây còn đây là nguyên bọc à, hàng tiêu dùng có đây cà phê bánh bía sữa đồ này nọ nói chung là không có thiếu gì chứ đủ gì hả ừ. dầu ăn đường có mua hai cái hộp ờ, hộp nhỏ cho bà đó để bà đổ đường và đổ uh, bột ngọt vô đúng rồi dạ nói chung là giờ tụi em không biết sao dọn nữa đi mua không cũng là thấy ờ, đuối rồi đó cá mồi muối luôn muối bọt muối hộp này là cái ờ, đơn hàng bánh đồ nè thì không có bánh này hồi để cho bà bỏ rồi dùng rồi có để đây đây đây đến bàn đây nè đến bàn này cá mồi dạ. hai lóc xà dạ. bông giặt đồ với ờ, chai sữa tắm luôn giờ dạ. này nè bà trong đây nó có ờ, tới ba hộp sữa sữa ensua á trong đây nó có mấy cái tô nè hai cái tô cao cao cấp á bà có gì uh, pha sữa mình uống ha bà biết pha không có cái ấm á bà nấu miếng nước sôi rồi xong mà đổ vô cái bình thủy nè không nhưng mà mình uống đi nó tốt lắm nó khỏe lắm bà như hay nhức đầu hay là yếu yếu uống vô lần nữa nó tốt không quen cái đi tiêu chảy phải không ừ. không một bữa đầu hai bữa đầu là nó hay tiêu chảy mấy bữa sau là khỏe à. rồi à ừ, dạ đâu bây giờ bà theo dọn dẹp theo ý của bà đi đó ba đồ này của bà không để thí đại hả trời ơi nè quần áo nè nữa có cái tủ đó ta bỏ sắp đồ rồi vô giờ hai con không biết dọn sao nữa nè có cái giỏ cho bà đi chợ nè nửa sáng bà muốn ờ, bán cái gì đó bà có cái giỏ bà sách bà đi dạ đúng rồi chứ giờ ờ, trời ơi cái chú này lên nằm lẹ dữ ha yên mà ha test trước em không em không còn trong này là yến sữa ngũ cốc yến sữa cà phê chung là giống như giờ là giờ không còn thiếu gì chứ bà chỉ vô bà ở đó là xong rồi đó Ủa, mới ra riêng sẽ chưa được như vậy đó chú ơi chưa đầy đủ rồi vậy đó gì được rồi đừng đem ba đồ cũ nữa thiệt à. đâu còn gì đâu à tôi không mua mới hết trơn rồi chén dĩa đồ muỗng đồ đầy đủ hết trơn mới không à có thao giặt đồ luôn đó làm cho bà ăn nè chị có thao giặt đồ luôn nè đây thao giặt đồ thao rửa chén rồi nồi cơm điện rồi cái này là ổ điện nếu bà muốn kéo ờ, nồi cơm điện ở đâu đó đồ nhắc bếp ủa đồ nhắc bếp còn cái nữa mà ta à này đũa nó ờ, có cái ghế đó à, mấy cái nồi này cho bà luôn rồi đó ấm tính mua bếp ga nữa mà biết chắc bà không biết xài dạ cái này hả dạ mua không à nhiều tiền không dạ cũng hơi nhiều nhiều <laughs> nhưng mà bà đâu bà cứ an tâm đi này của mạnh thường quân người ta hỗ trợ gửi cho bà để bà xài bà mấy chục triệu rồi nè chứ nhiều tiền tôi không có trả đủ chú không, không có trả đủ hả hiện giờ bà sống khỏe được rồi đâu cần bà phải trả đâu điện của bà đâu rồi bỏ đi thì nói chung là nồi cơm điện của bà cũng bỏ luôn đi vậy ừ. đồ mới này cái bình thủy luôn cái này là có cửa sổ nè nghe nghe bà bà sáu nè mở cái này ra đóng lại mở ra liêm liêm cái khăn đó chị có có mưa thì mình à, mở cái này ra nè bà đó đẩy lại đẩy lại đó kéo đậy lại gài chốt lại luôn còn mới quá nó chưa đó này là mưa thì mình à, đậy lại còn nếu mà kéo kéo kéo à, anh ta anh kéo cố hồi này chắc bà kéo không nổi đâu còn mới quá này chắc để mé vậy thôi nó không có dột rồi đó gài chốt lại đó cái chỗ ngủ đó là của bà đó không có sợ mũi cắn nữa nghe có cái mùng á nữa mình ăn mùng mình ngủ mấy ngày hôm đem ở ngoài mưa đem dương ngủ trời ơi không ở đây có cái mùng mới luôn á mở cái mùng mới ra cho bà coi rồi mùng mới luôn nè hai bộ luôn hai bộ luôn keo còn có lộn cái món mà bà tự ờ. cùng cũ luôn đi đốt hết đi đồ cũ đốt hết đồ mới đi nè bà bà sáu ở đây con chỉ bà nè có mấy cái đồ này để chừng nữa cho bà uống nè bà lấy bà uống nè đi đứng đứng dậy trời dạ, đó cái mùng mới luôn đó có gan nha sao bà mừng không mừng không nữa đừng có về bên kia ở nữa nha đừng qua bên cái tum cái chòi gì nãy gì nãy con qua con kêu đừng qua bển ngồi nữa nghe ta ở đây đi ở, ở cái trò chim đó cái trò chim tháo rồi con tháo á con kêu người ta tháo rồi tháo mất tiêu rồi hôm qua nghe nó không dữ lắm phải không chửi ông sụm chân phải không chữ chết mẹ cho luôn hả đó mà đồ chém gì ai người mà chị ly ở ở đỡ chứ ly sao chỗ chỗ đâu mà ở hiện giờ có chỗ ở rồi nè rồi nữa là đâu đâu còn nữa chỗ đó nó đâu ở người ta ở đây luôn đi xuống đi làm gì giờ mà không ở đây nữa lần nữa là người khác vô ở là bà không còn chỗ ở luôn á nghe nữa là ở đây đi nghe rồi thôi gì à, để à, không mất à, thời gian của cô chú anh chị nhỏ nhỏ đừng có la lên để cho anh anh đọc cái danh sách mạnh thường quân đụng cái nhỏ ờ Thank you. ở trong đó có cái nhà vệ sinh luôn á nha bà à. nữa em đi nhà vệ sinh cổng á nha thấy chưa thấy nhà vệ sinh chưa nè đi chỉ cho nhà vệ sinh nè mắc cỡ ngồi hoài vậy không chịu uh, <laughs> đi hay là thấy có con ở đây đó cái nhà vệ sinh trong đây nè nè thẳng vô đây nè kéo cái màn ra nha thấy không cái nhà vệ sinh á ờ à, chỗ tắm đó cái chỗ tắm đó làm lại cho bà luôn rồi đó con từ nhà cũ con, con chỗ tắm ạ à. cầu tiêu thì đúng rồi nhưng mà lúc trước là nó nó bị hư hết trơn rồi giờ mới sửa lại á dừng lại cho nó đừng có ai mà nhìn sợ bà tắm ta nhìn lộ hàng hết trơn sao che đồ kỹ rồi lại dạ rồi thôi à, bây giờ à, Phước à, sẽ à, công bố cái số tiền cũng như danh sách mà Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bà cũng như là cất nhà rồi mua mấy cái đồ vật dụng trong nhà cho bà ha à, đầu tiên á, là chị Christina Lê ở bên Mỹ hỗ trợ cho bà là 4 triệu rưỡi anh Lâm Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ cho bà là 500 USD đổi ra là 11 triệu rưỡi chị Rosie Hồng ở Mỹ hỗ trợ 100 USD tiền quạt để chú tính việc gì tôi nha à tính tiền việt giùm bà hả à, để, chị tính tiền việt tôi không có tiền không, có ừ. để uh, xong rồi con uh, cộng đồ lợi xong rồi con trừ đồ ra này hết trơn cho bà à. dạ à, tiền quạt tính động tính với chú ờ, tính cho nó tiền á dạ à. không cái này bà không có tốn tiền tốn tiền không không bà đâu có tốn tiền đâu vài triệu cứ chết à vài triệu chắc chết à, không có tốn tiền bà không tốn tiền gì trơn á cái này là tiền người ta mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con đọc cái danh sách á dạ anh à, Lâm Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 500 USD à, đổi ra luôn bà là 11 triệu rưỡi chị à, Rosie Hồng ở Mỹ hỗ trợ là 100 USD là 2 triệu ba chú Bủ Giác à, hỗ trợ cho bà là 5 triệu đồng chú này là chú của chị Tiền chị mùa xuân hỗ trợ 3 triệu em à, phong nguyễn ở mỹ hỗ trợ 100 à, usd tương đương với là 2 triệu ba luôn cô tuyết đòn huệ đòn nga phạm trần ánh nga hỗ trợ cho bà là 2 triệu cô lan ở cần thơ hỗ trợ 500.000 đồng chị phụng su ở mỹ hỗ trợ 1 triệu chị phụng niềm ở canada hỗ trợ 500.000 đồng cô sương ở quận 3 sài gòn hỗ trợ 2 triệu một chị ẩn danh ở sài gòn hỗ trợ 2 triệu à, nhóm Tịnh Khiêm ở Cao Lãnh Đồng Tháp hỗ trợ 500.000 đồng chị Mai Phạm hỗ trợ 1 triệu anh Lợi ở Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ 2 triệu chị Hồng Diệp Nguyễn à, ở Mỹ hỗ trợ 50 USD con đổi ra luôn là 1 triệu mốt 50 em uh, à, Ineso hỗ trợ 1 triệu em đi Gen Vân hỗ trợ 1 triệu chị Bích Ngọc Vũ hỗ trợ 1 triệu chị Kim Nguyễn ở Úc hỗ trợ 760.000 đồng em ờ, qua Lily hỗ trợ 300.000 đồng em Kim Liên hỗ trợ 200.000 đồng bạn Lily Lê hỗ trợ 300.000 đồng chị Linh Dương hỗ trợ 200.000 đồng chị Thái Dương hỗ trợ 300.000 đồng bạn Bích Phương hỗ trợ 200.000 đồng em Bích Ngọc hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 3334 hỗ trợ 100.000 đồng chị Bối Bối hỗ trợ 300.000 đồng chị bối bối rồi em 3T ở Vũng Tàu hỗ trợ 500.000 đồng vợ chồng của em Ruby em ngờ hỗ trợ 100 út em Lê Hải hỗ trợ 200.000 đồng quỹ nhân sâm thanh tâm hỗ trợ 500.000 đồng chị Kim Hoàng hỗ trợ 200.000 đồng chị Thảo Lê hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 3338 hỗ trợ 50.000 đồng chị Minh Thư Minh Thuận hỗ trợ 300.000 đồng chị Miss Xuyên hỗ trợ 300.000 đồng Em Kiều Di hỗ trợ 300.000 đồng Em Mai Thanh hỗ trợ 200.000 đồng Em Quyền Đặng hỗ trợ 200.000 đồng Em Nguyễn Thị Diễm Trinh hỗ trợ 200.000 đồng Chị Nhị ở Đài Loan hỗ trợ 400.000 đồng Anh ủ Quảng Lẻn ở hài ở Đài Loan hỗ trợ 400.000 đồng Chị Thu Trần hỗ trợ 500.000 đồng Em Tường Duy Nguyễn hỗ trợ 500.000 đồng Bạn Võ Thiên hay Võ Thiện gì hỗ trợ 500.000 đồng bạn Nguyễn Ngọc Hân hỗ trợ 100.000 đồng bạn Dương Thị Thùy ở Kiên Giang hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 4556 hỗ trợ 200.000 đồng bạn Quyền hỗ trợ 100.000 đồng chị Hạnh Nhí ở quận 2 Hồ Chí Minh hỗ trợ 500.000 đồng chị Tiền ở khu dân cư số 3 hỗ trợ 500.000 đồng à, chị Diệu Đỗ hỗ trợ 500.000 đồng anh chị Thanh Phụng hỗ trợ 400.000 đồng em Mitsu hỗ trợ 300 ngàn đồng bạn La Nguyễn Xuân Trang hỗ trợ 200 ngàn đồng à, bạn Nguyễn Thị Khoa hỗ trợ 500 ngàn đồng em Tình Chỉ Đẹp hỗ trợ 300 ngàn đồng và cuối cùng là em Thí An hỗ trợ 100 ngàn đồng ừ. thì dạ thì tổng cái số tiền á, là 59 triệu gửi rồi bắt đầu dạ 59 triệu rưỡi rồi bắt đầu con sẽ tính cái chi phí từng phần từng phần từng phần ra cho bà để cho bà nắm luôn và dạ. cũng để cập nhật cho các cô chú mạnh thường quân biết Chú tiền chưa gầu quá gầu hả gầu là sợ trả tiền cho người ta hả ờ, trời ơi đâu có đâu hồi là bà còn tiền xài ờ, nữa tiền đi chứ đừng để sao tốn tiền à, không có đừng trả không bà không có trả gì con chứ á cũng không có trả gì ai chứ á rồi tổng cộng ờ, cái vật tư á vật tư của cái nhà này là nói chung là mấy cái vàng sườn nè rồi cái tấm lót này luôn sửa sang nhà vệ sinh đầu lợi với làm ờ, cầu thang cái dàn cột ở dưới tay cột bà hư hết rồi thì tổng hết đó là mua hết trơn vật tư luôn là 36 triệu à, tiền công của ờ, khoán cho người ta ở đây tiền công 12 triệu là người ta làm à, ờ, 5 ngày rưỡi dạ tại vì con ở xa con phải thuê hết tất cả cái gì cũng phải thuê chứ là 12 triệu là 48 48 triệu ha 48 triệu với bữa hổm con có mướn người ta tháo dỡ đây á 500 ngàn con gửi tiền cho người ta luôn rồi tháo dỡ mà khúc vào cái nhà cũ của bà á 500 ngàn là tổng cộng là 48 triệu 48 ờ, triệu gửi ha 48 triệu gửi bắt đầu tính tiếp rồi niệm với lại à, bánh sữa nè niệm cái niệm này nguyên cái dàn niệm này niệm này cũng là niệm tốt với lại à, bánh sữa ba hộp sữa em xua với lại à, bánh trung thu luôn đó bà với lại bánh mía đâu thấy không bánh kinh đô nha bà ăn bánh trung thu được không đâu biết bánh đó gì vậy đâu bánh trung thu mà không biết nữa hả để con lấy bánh trung thu trời với bánh bía nữa đây đây là cô chú anh chị ba hộp sữa em xua ở trong đây thì nó được tặng thêm ba cái uh, hộp này bánh trung thu còn bên đây là đó là bánh bía đây nè này bánh bía nè này hộp bánh à, hộp bánh kinh đô bánh trung thu trung thu năm nay mình ăn không cũng tiền của mạnh thường quân thôi con mua nhưng mà là con lấy tiền của người ta con mua dùm cho bà và dạ, mọi người người ta gửi ở đây hộp bánh trung thu nè thì uh, cũng có một số cô chú gửi tiền cho phước mua bánh uh, trung thu cho bà đó nên phước cộng chung vô luôn sau đó rồi mua từng phần từng phần phước uh, chích ra vị tính cho nó dễ à nè bánh trung thu nè bánh hai trứng không á nha bánh bự luôn á biết bánh trung thu không hồi xưa giờ có ăn chưa hồi đó giờ đâu biết ăn bánh may ăn đồ ăn bánh may ăn được không hả ừ. thì năm nay tao bắt đầu ăn trung thu có bánh trung thu rồi đó nha nè tới bốn cái luôn á với bánh bía nè còn ở đây nếu mà không hết á có mấy em nhỏ đây nè cắt ra cho mấy em nhỏ ăn với ha à. ha chia cho mọi người ăn tại này nhiều quá nhiều khi bằng cũng không hết nữa biết bao nhiêu tiền biết bao nhiêu tiền rồi hả ờ. chưa còn nữa hồi nghe được cái giật mình xỉu luôn khổ lắm con luôn á rồi để tính uh, tiếp ha niệm bánh sữa uh, là mấy cái sữa đó với bánh này, này là nguyên dàn niệm luôn gói luôn mùng mền luôn là ba triệu rưỡi còn à, mấy cái à, vật dụng nè như là tủ nè bàn ghế rồi à, quần áo áo khoác áo khoác với quần áo là của cô Hoàng tặng riêng cho bà còn gạo nè với lại mấy cái ờ, hàng tiêu dùng nè lặt vặt này nè với mua cho bà tấm màn này luôn để bà che tấm màn này nãy là mua cũng ờ, như là trăm rưỡi hay gì á mua ngay chợ gạch chanh của mình á với lại quạt luôn á cái quạt đó quạt tốt á hai trăm mấy á thì tổng cộng là 6 triệu 6 triệu thì bà sẽ còn dư là một triệu rưỡi bây giờ con sẽ gửi bà một triệu rưỡi bỏ tiền trong mình để mình trang trải mình mua thuốc mình uống là tổng cộng sử dụng hết 59 triệu rưỡi của bà luôn tại vì bà không dám lấy tiền nhiều bởi con không có con à, mua thuốc uống ha dạ. nhưng mà bữa nay con đưa triệu rưỡi là nhận nha chứ không nhận là con không biết sao nữa đó con qua đợt này là lâu dữ lắm á con có dịp con mới qua con thăm bà đó dạ. đợt này con ở đây luôn cũng cả tuần nay rồi đó dạ, dạ con phải về Cần Thơ nữa được nhiều sức khỏe được à, được may mắn sức khỏe thì tôi rung rung hả nhiều quá cái này bà cám là cảm ơn là cảm ơn mạnh thường quân á ờ có mua ổ điện cho bà luôn đó để có gì nữa bà nấu ờ, nồi cơm điện đó bà kéo đó nó ở dưới này là cái uh, em trai mở ừ mình này cho cô chủ anh chị xem cái miếng lót miếng sàn dưới này là nó chắc lắm nè xong rồi lót thêm cái tấm ờ, này lên cho bà nữa nè để cho nó sạch chứ không thôi để kia không nó dơ luôn có chổi rồi luôn đó nhưng mà đi người ta nhớ đóng cửa lên nha giờ con gửi cho bạn chịu gửi nha dạ có cái thùng có cái thùng cháo nữa đó cháo gạo bà đâu ăn mì đâu bởi đâu có mua mì cho bà mua cháo nè giờ giữ tiền ha con đếm ờ, tiền liêm ơi liêm ơi liêm ở trong vòng có hai cái tô á bà bà sáu dạ. mỗi mỗi hộp sữa nè bên đó đó dạ. mỗi hộp sữa là có hai cái tô á có nắp đậy luôn có mình đây à, đem ra mình uh, sử dụng uống sữa đó hả? dạ mình uống sữa tôi, lấy bớt về nhà đi lấy bớt về nhà làm gì uống, trời ơi uống đâu đó sữa người già mà con, con chưa già con, sao con, con uống được quá mà. trời có cực khổ gì đâu à chủ yếu là bà đó con còn sướng hơn bà con còn sức khỏe mà nè điếm à, giao cho bà triệu rưỡi luôn đi đó lấy tiền lẻ này lấy tiền lẻ đây vét tiền lẻ này đưa cho bà đi rồi xong rồi tính tiếp coi tiền lẻ này nó có mấy trăm lẻ không rồi xong. Đó nhiều lẻ rồi. 300. Nè. 300. Nè cầm. Trời cho 100 rồi ờ, con giữ lại chịu mấy sao con đem đi đâu? Nói chung là bà con con có xài tiền bà cất ra đi, bỏ cho mình xài. Giữ là tiền mua thuốc uống. 500. Nè. 500. Đúng rồi đó, đợt này con qua là con không có qua ở đâu bởi vì xài là ờ, kỹ nha. Dạ, năm trăm đó nhiều nữa sáu trăm nè sáu trăm cất vô dùm con đó cầm đi nè vậy là lẻ luôn rồi nè ở này bốn nữa nè bà là là một triệu ha không có 1 triệu rồi lấy tờ 500 đây nữa là được rồi 1 triệu với cái này tờ 500 nữa nè nè tờ 500 nữa nhà nhét bóp mình đó cái đó tờ 500 đó chú cất cái này sao vậy tờ 500 không có xài hả à, xài mà nhiều quá thì chú cất đi về bà lấy tiền lẻ hả đi về đường đi về đường hả trời ơi con ờ, có tiền con đổ xăng nè còn nhóc trong bóp chân nè con con còn có tiền đi về đường bà cất đi thiệt nghe lời con cất đi đợt này cất cho kỹ để con vui nè xếp kỹ vô này là một triệu gửi á triệu gửi triệu với 500 hả đúng rồi triệu với 500 là triệu gửi có một tờ 500 ở trong đấy đó nha à. Dạ. xài kỹ nha nhín nhín mua thuốc uống mua thuốc uống chứ không ăn gì chứ nhưng mà đồ ở đây đạt đây là nó có đầy đủ hết trơn rồi à. có gì mình cứ việc dùng thoải mái nha dạ. đâu có dám xài để gì dạ cái này tiền của thuốc thức ra không ra không tiền của mạnh thường quân không à con không có sức cái gì chứ á con chỉ bỏ công bỏ sức qua đây thôi con đứng ra con ờ, kết nối mọi người lại để giúp cho bà chứ con không có có tiền mà con đâu có tiền đâu con cho bà con khổ lắm chúc tôi được niềm may mắn dạ bà có gửi lời cảm ơn mạnh thường quân á giờ bà nói con nè cảm ơn các uh, mạnh thường quân dạ. đó cũng là xứng, xứng tuổi con cháu của bà không à cũng có một số uh, cô chú là lớn tuổi bằng tuổi bà còn nhiều đa số là đáng tuổi con của bà không à cháu không à bởi vì thôi giờ mình nói uh, cảm ơn uh, mạnh thường quân đi ha rồi dạ, cảm ơn, cảm ơn. mạnh thường quân dạ cảm ơn hành quân à, cảm ơn cảm ơn hành quân luôn ha quân dạ. dạ. nói chung là bà cũng uh, <laughs> gửi lời cảm ơn vậy thôi chứ giờ uh, cũng biết sao nữa dạ nhưng mà cái quan trọng là giờ tiền là cất kỹ nè giờ giờ mà đồ này chắc để đây không sao đâu ha đâu có ai lấy của bà đâu ha ở đây sớm đồ tình làng nghĩa sớm quan trọng mà dạ à, để về thung niền lại dạ để ăn cổ ngủ ha niền lại ừ. ừ. nói chung là bà cứ việc cất kỹ thôi chỗ nào mình nên bà biết thôi nha bà sáu đợt này con về rồi đó nha ờ, rồi nữa mấy chị đây có ai có số điện thoại của bà ở ờ, ờ, quên số điện thoại á cho em xin em sẽ để lại cái số điện thoại em ở đây chẳng hạn như về sau nếu mà bà có 100 tuổi già thì alo em em qua dù gì thì cũng đốt cho bà nén nhang để mình biết được cái cuộc sống của bà ha để cho nó dễ chứ nhiều khi bỏ đi luôn rồi đâu có biết về sao bà bên đây như thế nào đâu à, 0939 0939 hả? À 0939 xong chị nhá của em cái. 78 dạ. 939 hả? Dạ. 78 78 77 77 36 36 Rồi Đúng dạ. nhá qua giùm em cái đi. Rồi. Rồi Phước. ờ Phước Cần Thơ. Dạ. Qua chưa qua chưa? Để để em coi coi qua chưa ấy cái gì vậy à quên nãy giờ em bấm à, chế độ à, <laughs> máy bay hàng chi ừ. rồi em bấm chế độ máy bay tại vì ừ. sợ à, uh, nãy giờ cuộc gọi người ta điện nhiều quá mà em không bắt máy được đang tác nghiệp phải chỉnh chế độ máy bay rồi điện lại được rồi đó chị cái này phải không dạ yeah. phải không ừ. rồi rồi ok chị tên gì ạ à? tên tiền chị tiền đi ha chị tiền của lưu cháu bà sáu, à, cháu bà sáu đi lưu vậy được rồi ha dạ, sao băng chuối chị tiền ờ, không em ghi bà, bà, bà, bà sáu băng chuối em mới biết à. gặp bà mụ là em không biết đâu tại vì lần đầu tiên gặp bà là bà bán chuối thì bởi vì về sau thì uh, cứ uh, cứ nói bà bán chuối thôi là em biết à rồi băng lại ha dạ. vậy cái số nãy của em nhớ lưu lại không hay gì dạ, chị dạ. tiền để nữa có gì bà có gì thì ờ, nói chung là cũng qua qua dạ. thăm nom coi coi rồi ờ, nhưng mà thời gian cũng lâu lỡ bạn trăm tuổi thì qua thắp cho bạn nén nhang không phải là nói chuyện bậy nhưng mà cái nào đâu đó thì mình nói thiệt mà đúng rồi ai cũng phải trăm tuổi già mà phải không nhưng mà giờ á là bà mới có 81 tuổi thôi phải không 81 phải không thì giờ gán sống thêm mười mấy năm nữa đi giờ hưởng từ từ lại giờ chết được rồi còn sống trẻ ai sống được <laughs> giờ là chết được rồi hả thôi vậy sống thêm vài năm đi để người ta ăn tân gia nhà mới đồ hưởng phước đồ thời gian nữa chết được con con sống con trẻ còn mòn việc <laughs> vậy đó hả ừ, ngon chứ đâu coi con à, rồi qua lần này dù lâu qua dữ ha dạ lâu lắm con mới qua nữa ờ, dạ. bởi vậy bà ở lại gìn sức khỏe ha và tôi còn gặp điểm may mắn dạ hiện giờ con về nha con về cần thơ nha bà sáu bà coi coi dọn dẹp đồ cái cái cái nào á không biết xài thì hỏi mấy ờ, chị ở đây nha đừng có ờ, khó tính đó nghe về nhà ở đi nghe à. nếu mà thương con thì ở đây đừng có đi qua bên kia ở nữa qua cái chòi chim hay chòi cu gì ở nữa nha có hai cái nhà nữa có trò chim mới nó trời ơi nè lúc cái trò chim nó đòi ra trò chim nó hoài luôn đó cô chú anh chị chị đi ha dạ. rồi thôi hiện giờ vô nghỉ ngơi đi con đi xin phép con về có ờ, đây à, có mấy ờ, mấy mấy bé mấy bánh đây nè có uh, ăn thì uh, mở ăn ăn chung vui với bà như tân gia còn chúc tôi còn được điểm may mắn nha dạ dạ dạ chị dạ. cầu thang này đi chắc về sau hết té dạ. rồi dạ rồi đúng rồi gặp à dạ dạ lâu lâu con sẽ có dịp con qua con thăm bà ờ. cái này là bỏ nè bọc bỏ, bỏ. đừng có đem lên nữa rồi thôi giờ một lần nữa Phước à, xin à, kính chào cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân ha. Hẹn gặp lại ở à, clip sau. Xem như là cuối cùng cũng đã hoàn thành hết tất cả và giúp xong cho hoàn cảnh của bà Sáu. Té lộn mèo hả? Vậy giờ bước thử rồi này còn lộn mèo không? Ừ, lộn mèo này. Té lộn mèo cái này bước xuống con cá thôi. Rồi bye bye và hẹn gặp lại nè. Bye bye nha bà. Dạ rồi mấy mấy con né né ra cho chú chụp tấm hình cái nè chụp tấm hình cái nhà ăn cái không né luôn đi con <laughs> bye bye nha bà, út rồi đó giờ có nhà ở rồi đó cất tiền kỹ nha để góp tiền á rồi đi đâu nữa vậy à đưa con về hả trời ơi gà nút mà còn đưa gì gà nút đẹp con gà nó bánh mỹ nha